để tìm hiểu về phép trừ số đo thời gian và cách thực hiện ra sao. Mời các con cùng tìm hiểu ví dụ với cô nhé. Ví dụ 1. Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian? Các con cùng lắng nghe lại. Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian? Các con đã nghe rõ yêu cầu của bài chưa? Vậy thì chúng ta thấy là bài cho yêu cầu là ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng là lúc 15 giờ 55 phút. Vậy từ Huế đến Đà Nẵng đi mất bao nhiêu thời gian? Chúng mình sẽ phải thực hiện như sau. Đó là lấy giờ cuối trừ đi giờ đầu, đúng không? Chúng mình sẽ ra thời gian đi. Như vậy thì cô trò mình sẽ phải thực hiện là 15 giờ 55 phút trừ đi 13 giờ 10 phút. Và cô thông thường thì chúng mình sẽ đặt tính và làm như sau 15 giờ 55 phút trừ đi 13 giờ 10 phút. Ta đặt tính giống như ở phần cộng ấy. Chúng ta cũng đặt giờ thẳng với giờ, phút thẳng với phút và đặc biệt là các hàng thẳng cột với nhau. Khi thực hiện ta cũng trừ từ phải qua trái. Như vậy ta sẽ trừ ở phần phút trước. 5 trừ 0 bằng 5. 5 trừ 1 bằng 4. Như vậy thì 55 phút trừ đi 10 phút, kết quả bằng 45 phút. Sau khi trừ phút rồi, chúng mình lại trừ giờ. 15 giờ trừ đi 13 giờ thì bằng 2 giờ.